Xin chào mọi người, này là em Tuyền đây ạ Hôm nay em lại làm một video về giới thiệu với quý anh chị ờ, cái dòng xe Mitsubishi Atra 5 chỗ bên em thì, uh, Video này em chủ yếu là nói về uh, chi tiết về giá thành và các chương trình khuyến mại của dòng xe Mitsubishi Atra Thưa quý anh chị, uh, trong uh, đầu tháng 1 năm 2022 thì Dòng xe Mitsubishi Atra uh, năm uh, 2022 này thì nó vẫn là model của 2021 thôi Về giá cả thì nó đang được ưu đãi cực kỳ tốt Ờ, khuyến mại 100% thuế trước bạ đối với dòng xe Astra này và các dòng xe Mitsubishi đang có sẵn tại đại lý Mỹ em như là Xpander hay là uh, xe uh, Xpander Cross hay là xe Palazzo Sport đều được hỗ trợ 100% thuế trước bạ đấy Thế với dòng xe Astra này thì giá lăn bánh của nó thì nó có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn đó thì uh, số sàn này, số động và số động bản cao cấp thì số sàn thì giá lăn bánh của nó thì cũng chỉ uh, quanh quanh tầm khoảng 395 396 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe Astra à, bản số sàn còn đây trước mặt em đây là cái bản ờ, số động bản thường thì à, giá làm bánh của nó hiện tại bây giờ giá niêm yết là 460 triệu và giá làm bánh của nó cũng chỉ là 460 triệu thôi à, thì coi như là quý anh chị khi mua chiếc xe này là hoàn toàn miễn phí về uh, uh, chi phí lăn bánh của chiếc xe đó. thì uh, chiếc xe số sàn thì nó sẽ chỉ có hai màu là màu trắng và màu xám titan còn đối uh, số tự động thì nó có thêm màu đỏ nữa để quý anh chị lựa chọn đó cái bản uh, ờ, ờ, Astra Pro thì nó sẽ cao hơn ờ, về giá lăn bánh so với chiếc xe uh, phiên bản uh, Astra số lượng bản thường này đến tới là 43 triệu Đấy. thì uh, giá lăn bánh của nó rơi tầm khoảng 505 triệu khi quý anh chị sở hữu tại tỉnh đó thì uh, khi quý anh chị mua chiếc xe này thì em sẽ tặng cho quý anh chị là dán phim cách nhiệt 3M trải sàn da và bọc vô lăng đó. Đây thì em cũng quay chi tiết cái chiếc xe Astra này. Về phần đầu xe đây thì quý vị cũng thấy với bản uh, sơ động này. Thì ở ờ, đầu xe à, thiết kế mới này với ờ, đèn chiếu sáng là đèn đèn led rồi quý chị nhé, không phải đèn halogen như trước. Ở đối với bản này. Đó, à, chiếu sáng của nó đấy. Về nội thất bên trong xe Astra này. Chiếc xe Astra này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đây là nội thất bên trong xe của bản số tự động ghế bọc da khoang ờ, ngồi khoang hành khách rất là rộng kể cả khoang lái khoang hành khách rất là rộng đúng không ạ rộng thoáng à, nội thất bên trong xe đây điều hòa tự động này để có màn hình ờ, cảm ứng tích hợp Apple Car và Auto đấy vô năng bọc da và có tích hợp đấy à, chân ga tự động và chế độ dành tay à. màn hình kỹ số đấy độ tương phản rõ nét đây là phần ờ, chuyển số cần số đấy ạ PR N và DB là D này B là để cái số này là để đổ đèo quý anh chị nhé đổ đèo neo đèo cái số thấp đó cái ờ, xe Astra này có cái ờ, cái cốp cũng rất là rộng bốn có mức sức chứa là 450 lít đây là phần đuôi xe của chiếc xe Astra đấy ạ uh, mức tiêu hao nhiên liệu thì với động cơ 1.2 lít thì chiếc xe Astra này cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thì quý chị cũng thấy đây 4,71 lít ở đường trường và 5,36 lít ở đường hỗn hợp còn đối với quý chị ở đường đô thị là 6,47 lít Đó. trên gương này số tự động này tích hợp là uh, gương gập điện này tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương Đó. À, có cái uh, nút mở cửa thông minh ấy. đó khi mà quý anh chị có chìa khóa gần thì chị, chị, chị không cần phải bấm chìa khóa chỉ ấn đây phát là sẽ mở cửa rất tiện đúng không ạ đối với bản cao cấp thì ờ, nó đắt hơn 43 triệu tự